thì bản phiên bản 2.0 là nó sẽ có bản tiêu chuẩn của bản cao cấp để ờ, quý anh chị lựa chọn đằng sau đây là cái bản ờ, tiêu chuẩn 2.0 màu trắng thì ờ, xe này nếu quý anh chị ở tỉnh giá lăn bánh của nó chỉ còn là 850 triệu thôi giá năm bánh ở tháng 10 này quý anh chị nhé nếu quý anh chị mua xe trả góp thì ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị vay được là 610 triệu và quý anh chị sẽ cần phải có là 250 triệu tối thiểu 250 triệu để sở hữu chiếc xe này trong đó đã bao gồm là 20% ờ, tiền đối ứng và các chi phí lăn bánh của chiếc xe. Thì nếu quý anh chị vay ngân hàng nên cho ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị vay được là trong 8 năm. 8 năm thì ờ, với lãi suất là 0,74% một tháng cố định năm đầu tiên thì anh chị sẽ phải trả là 10 triệu 700 nghìn tháng đầu tiên cả gốc cả lãi còn cái số tiền trả góp nó sẽ phụ thuộc vào là uh, hàng uh, số tiền anh chị vay này thời gian quý anh chị vay và lãi suất để cụ thể như nào anh chị muốn ờ, số tiền hàng tháng của mình ờ, trả trong ờ, trong khoảng tiền bao nhiêu để phù hợp với tài chính của mình thì vui lòng liên hệ với em Tuyền để em sẽ gửi bản tính tạm thời để với cái lãi suất để phù hợp với lại cái số tiền mà hàng tháng của anh chị muốn trả và tiếp theo với cái bản cao cấp của dòng Islander 2.0 này thì giá lăn bánh của nó nếu quý anh chị ở tỉnh giá lăn bánh của nó là 975 triệu ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị vay được là 700 triệu nếu quý anh chị trả góp thì số tiền tối thiểu nếu quý anh chị trả góp là cần phải có là uh, ờ, 290 triệu là quý anh chị cần phải có số tiền tối thiểu đó để có thể sở hữu chiếc xe Outlander bản cao cấp thì số tiền hàng tháng quý anh chị phải trả như thế nào thì ờ, vui lòng hãy ờ, add Zalo của em theo số điện thoại 0936 chia 9 để em sẽ gửi bảng tạm tính cho quý anh chị về lãi suất hàng tháng số tiền hàng tháng quý anh chị phải trả nhé vừa rồi thì em có giới thiệu với quý anh chị là mua xe trả góp với ờ, gói vay thông thường của các ngân hàng thì uh, nếu quý anh chị mua xe Outlander đời 2021 này hoặc các cái uh, model Mitsubishi tại uh, nhà phân phối Mitsubishi trung thượng bên em thì quý anh chị sẽ được ưu đãi rất nhiều tại thời điểm này đó là hỗ trợ quý anh chị mua xe trả góp với lãi suất 0% cố định trong năm đầu tiên hoặc quý anh chị có thể chọn là Ờ, cố định trong 3 năm với lãi suất là 6,3%. Thời gian vay thì lên tới 8 năm và giá trị ờ, vay được là 85% giá trị của xe. Thủ tục rất đơn giản và nhanh gọn. Thời gian ra bảo lãnh chỉ trong vòng 48 tiếng. Để biết thêm thông tin chi tiết của vay này thì ờ, quý anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền hoặc có thể là để lại bình luận và số điện thoại ở dưới video. Em sẽ liên lạc với quý anh chị và cung cấp các cái thông tin cần thiết về gói vay này tới quý anh chị nhé em cũng giới thiệu qua một chút cái dòng xe Outlander này để quý anh chị nắm được thì xe Outlander thì sẽ có 5 màu để quý anh chị lựa chọn ngoài cái màu trắng chị đang xem đây thì nó sẽ có mấy màu à, đỏ màu xám xanh màu đen và màu nâu cà phê nữa để quý anh chị ờ, lựa chọn xe Outlander đời 2021 này thì nó sẽ có những cái nâng cấp đáng chú ý như là phần uh, mặt ca lăng này thay đổi trông nó đẹp hơn so với lại uh, đời 2019 cái form 2020 2021 là nó sẽ giống nhau và nó sẽ có cái mặt ca lăng này có lưới tản nhiệt ừ, dạng tổ ong này và hệ thống đèn chiếu sáng này cả bản tiêu chuẩn và bản cao cấp đều là đèn đèn chiếu sáng tự động tự động bật tắt đèn chiếu sáng khi vào trời tối với bản cao cấp thì nó có thêm cái là rửa đèn pha nữa và cái bản ờ, đời 2021 này thì phanh tay kể cả bản tiêu chuẩn và bản cao cấp đều là phanh phanh tay điện tử rồi auto hold rồi quý anh chị nhé phanh trước của chiếc xe Ranger là phanh đĩa và đằng sau cũng là phanh đĩa quý anh chị nhé chứ không phải phanh tăng trống trông rất là thể thao la răng 18 inch khoảng sáng gầm xe con xe này cũng rất cao 190 mm thì nó sẽ hạn chế được cái vấn đề là va quẹt với ờ, phần gầm đường với bản tiêu chuẩn này thì nó sẽ ờ, cốp xe sẽ là mở cơ còn đối với bản cao cấp thì nó sẽ cốp chỉnh điện đây mở cơ thôi quý chị ạ Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong nội thất của xe Anlander để quý chị uh, trải nghiệm nhé. Đây là phần tắp ly cửa của dòng bản tiêu chuẩn đấy ạ. nội thất thì màu đen ghế da rồi kể cả bản cao cấp với bản tiêu chuẩn thì là đều ghế da nguyên bản theo xe đây là ghế thứ ờ, ba đấy ạ hàng ghế thứ ba này phù hợp với lại ờ, anh chị từ mét 65 trở xuống hoặc ờ, trẻ em đối với những người cao hơn thì thực sự là nó hơi khó chịu khi ngồi em sẽ quay bên trong cái bản tiêu chuẩn này nó sẽ không có cửa trò sổ trời đấy ạ còn bản cao cấp nó sẽ có sổ trời bên nội thất bên trong xe Outlander đời 2021 đấy ạ đối với bản tiêu chuẩn này thì uh, ghế lái là chỉnh cơ thôi đây, chỉnh cơ thôi còn bản cao cấp thì ghế lái nó sẽ chỉnh điện 10 hướng quý chị nhé ừ, cần phanh tay này phanh tay điện tử auto hold này cần số bọc da này hộp số uh, tự động CVT màn hình hiển thị rất là rõ nét độ tương phản cao vô lăng bọc da rồi trên vô lăng tích hợp chế độ rảnh tay này và chân ga tự động này còn đây là lẫy số thể thao lẫy số thể thao trên vô lăng và khi anh chị đi đường đèo thì có thể dùng cái ờ, lẫy số thể thao này để chuyển số ừ. bài số tự động ra thì có số lẫy số thể thao đấy điều hòa tự động độc lập hai vùng nhá quý anh chị nhá ừ. màn hình cảm ứng 7 inch À, khi quý anh chị ờ, mua thì rất nhiều quý anh chị là muốn là lắp thêm cái màn hình nó to hơn và tích hợp cả uh, ờ, 4G có internet thì bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị là lắp cái này thì giá thành nó sẽ tăng thêm một chút nữa thì tùy theo cái màn hình quý anh chọn nó sẽ có giá từ 6 triệu tới 15 triệu Đấy. thì cụ thể thì khi quý anh chị qua showroom bên em em sẽ uh, giới thiệu với quý anh chị các cái loại màn hình mà có kết nối 4G đấy ạ ừ, đấy. em quay qua phần nội thất bên trong xe để quý anh chị à, xem được